Thân chào bạn đến với kênh MC Donien Phúc Vlog. MC Donien Podcast. Sau đây là cách làm bánh mochi matcha chay. Những chiếc bánh mochi này chứa đầy Ghana sô cô la trắng matcha ngon nhất. Dẻo dai, đậm đà hương vị matcha, ăn là ghiền. Thuần chay và không chứa gluten. Thời gian chuẩn bị 45 phút. Thời gian làm 20 phút. Thành phần kem điều. Một phần hai chén hạt điều thô ngâm qua đêm. Một phần hai cốc nước. Nhân matcha. 50 gram bơ cacao. 45 gram đường bột. Một muỗng cà phê bột matcha, sử dụng loại Cereminia để có hương vị tốt nhất. Hai muỗng canh kem hạt điều. Một phần tư muỗng cà phê chiết xuất vani. Bánh mochi. Một phần hai chén bột gạo ngọt. 2 muỗng canh đường trắng, 6 muỗng canh sữa hạnh nhân hoặc sữa thực vật khác, 1 và 1 phần 2 muỗng cà phê dầu, 1 phần 4 muỗng cà phê bột matcha. Chế độ nấu ăn Hướng dẫn Làm kem điều Để ráo hạt điều và thêm nước vào máy xay sinh tố tốc độ cao. Trộn ở tốc độ cao trong 30-50 giây hoặc cho đến khi mịn. Chuyển sang một cái bát và đặt sang một bên, không làm lạnh. Làm nhân matcha. Đun chảy bơ ca cao trong chảo nước sốt nhỏ. Lấy ra khỏi nhiệt ngay khi nó tan chảy. Bơ ca cao không nên làm nóng. Nếu trời quá nóng, hãy để nguội trong vài phút, hoặc cho đến nhiệt độ phòng. Chuyển bơ ca cao tan chảy vào một bát nhỏ. Thêm đường bột, matcha, kem điều và vani. Đánh cho đến khi kết hợp hoàn toàn, và tiếp tục đánh trong 2-3 phút, hoặc cho đến khi hỗn hợp hơi đặc lại, giống như sữa đặc. Chuyển vào tủ lạnh và làm lạnh trong khoảng 2 giờ, hoặc cho đến khi đông lại. Làm bánh mochi. Trong một bát nhỏ, trộn đều bột gạo ngọt, đường trắng, sữa hạnh nhân, dầu và bột matcha. Đun sôi một nồi nước, rồi đặt một chiếc xửng tre lên trên. Chuyển hỗn hợp vào hộp đựng vừa vặn bên trong nồi hấp tre của bạn đậy nắp và hấp trong 20 phút. Hấp được nửa chừng thì dùng thìa khuấy đều, bạn sẽ thấy một ít nước và bột vón cục, đó là điều bình thường, bạn chỉ cần khuấy kỹ là được. Sau 20 phút, để bột nguội trong 15, 20 phút hoặc cho đến khi chỉ ấm. Chuyển sang một cái bát và khuấy đều bằng thìa gỗ cho đến khi bột mịn. Bọc bột dính trong bọc nhựa và làm lạnh trong khoảng 45 phút. Tạo hình Múc 1,5 muỗng cà phê nhân matcha và vo tròn cẩn thận, để sang một bên. Bụi một bề mặt làm việc với bột ngô. Lấy một ít bột bánh mochi, khoảng 2 muỗng canh, và vo tròn trên mặt phẳng đã rắc bột. Đặt một viên nhân vào giữa miếng bột, và bọc bột xung quanh nhân. Chụm các cạnh để niêm phong. Chuyển sang một cái đĩa, với mặt biệt kính hướng xuống dưới. Lặp lại với phần nhân, và bột còn lại, thưởng thức ngay lập tức, hoặc làm lạnh trong vài giờ. Mochi được phục vụ tốt nhất trong ngày, nhưng sẽ giữ được đến 3 ngày trong tủ lạnh. Ghi chú Đối với nhân bánh, nếu bạn có thể dùng sô-cô-la trắng thuần chay, băm nhỏ 100 g sô-cô-la trắng và cho vào tô chịu nhiệt. Thêm 3 muỗng canh kem hạt điều. Đun nóng trong lò vi sóng, khuấy 30 giây một lần, cho đến khi sô-cô-la tan chảy và mịn khuấy bột matcha và để trong tủ lạnh, ít nhất 2 giờ, hoặc cho đến khi cứng hơn. Để làm bột trong lò vi sóng, đánh đều bột gạo ngọt, đường trắng, sữa hạnh nhân, dầu và bột matcha trong một chiếc bát an toàn với lò vi sóng. Đậy bát bằng màng bọc thực phẩm và đặt vào lò vi sóng trong một phút, ở nhiệt độ cao. Khuấy hỗn hợp bằng thìa cao su và quay lại lò vi sóng trong một phút, hoặc cho đến khi tạo thành một khối bột mềm và dính.